Từ khi mà tranh gỗ Bùi Gia làm nghề thì chúng tôi đã luôn luôn tìm kiếm những cái ý tưởng mới và luôn luôn muốn hướng tới những cái tác phẩm nó mang cái tính độc, lạ và khác biệt. Ờ, chính vì như thế cho nên là chúng tôi lại đi tìm tòi vào những cái dòng tác phẩm nó mang được cái âm hưởng văn hóa của Việt Nam. Tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ thì ờ, hàm chứa ờ, một cái hàm lượng về văn hóa cũng như là tri thức ở trong đó rất là nhiều. Ví dụ Vinh quy bái tổ chính là một cái đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Có nghĩa là một người uh, sau khi đã học hành, thành danh thì quay trở về quê hương để bái kiến tổ tiên mình và tạ ơn người thầy đã dạy dỗ, dìu dắt mình khi mà mình còn đang uh, bắt đầu đi học. Rồi sau đó còn hàm chứa cả một cái tình làng xóm, láng giềng. Bởi vì khi một cái người quan trạng uh, ờ, trên cái hành trình từ kinh thành trở về quê hương thì người ta còn được các hàng tổng, hàng huyện, hàng xã ra đón rước ờ, bằng những cái nghi thức, bằng những cái nghi lễ ờ, nó rất là giàu cái tình cảm của người Việt Nam mình. Và bên cạnh đó còn có cả một cái đạo lý, đó là cái đạo lý tôn sư trọng đạo, rồi nhất tự vi sư, bán tự cũng vi sư. Và những cái đạo lý đó nó kết cấu và nó tạo cho một cái tác phẩm nó mang được cái hồn dân tộc của Việt Nam ở trong đó với ý tưởng là là một tác phẩm lớn để tôn vinh điển tích ờ, Vinh Quy Bái Tổ. Chúng tôi đã phải ờ, đọc nhiều sách và nghiên cứu nhiều tư liệu đi nhiều nơi như là các viện bảo tàng, các cái di tích văn hóa để nghiên cứu ờ, chi tiết mỹ thuật đưa vào tác phẩm. Rất may mắn là chúng tôi đã có được sự đồng hành và hỗ trợ của nhà sử học dân Trung Quốc, anh Bùi Hoài Sơn là Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia và anh ờ, Hồ Trọng Minh là tiến sĩ về mỹ thuật rất là tâm huyết và hỗ trợ rất nhiều cho chúng tôi về kiến thức để lên được bản vẽ của tác phẩm. Để làm nên một tác phẩm hoàn thiện thì có ba yếu tố ờ, rất là quan trọng. Thứ nhất là thiết kế, thứ hai là nguyên liệu, thứ ba là thi công. Thì cái bản vẽ thiết kế nó là cái xương sống, là linh hồn của tác phẩm với cái tầm quan trọng như thế thì chúng tôi đã phải dành ra gần một năm để ờ, nghiên cứu các tư liệu và ờ, thực hiện trên giấy bản vẽ thiết kế của tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ này. Sau khi có bản vẽ thì ờ, tiến hành lấy nền để lấy đi những cái phần gỗ thừa và giữ lại những cái phần gỗ là chi tiết đục. Trong quá trình lấy nền của bức tranh Vinh Quy Bái Tổ thì gặp rất là nhiều những khó khăn thứ nhất là bức tranh nó rất là sâu và rất là cứng nên là trong cái quá trình làm việc phải mài mũi rất là nhiều lần và phải hạ rất là nhiều lớp phá khối là bước đầu đầu tiên của tranh thủ cổng trong quá trình phá cổng mình phải tập trung 100% vào đấy vì ờ, bức tranh có nhiều lớp trong cái bước mình cạo nạo ấy rất là khó khăn bởi vì cái bức tranh nó có cái chiều sâu nhiều chi tiết nhỏ nên ta rất là vất vả trong quá trình là cao nạo Bức tranh ngũ đẹp không chỉ chạm khắc được hình ảnh thực mà còn thổi vào đó những thần thái của từng nhân vật trên tác phẩm à, Vây Quy Bái Tổ có rất nhiều những chi tiết nhỏ bằng đầu ngón tay và thậm chí có những chi tiết nhỏ bằng đầu tăm. Muốn tỉa đẹp thì phải mai tỉa cho sắc, cân, đều Đánh dây ráp đó chính là cái công đoạn cuối cùng để chúng tôi tạo nên được một bức tranh. Đánh dây ráp là chính là trang điểm cho tác phẩm trở nên thanh nhã, uyển chuyển, mềm mại. Để hoàn thành được tác phẩm Vinh Quy Bé Tổ lớn như thế này thì chúng tôi cần phải 8 người đánh ngày đêm để làm sao cho bức tranh thật là sạch sẽ và mềm mại. Sau khi à, công đoạn đánh dây ráp thì chúng tôi còn một cái công đoạn nhỏ nữa đó là phun sơn thì tác phẩm sẽ trở nên hoàn thiện sau khi hoàn thành ờ, tấm tranh ờ, Vinh Quy Bái Tổ chúng tôi rất vui và tự hào. Cảm xúc hiện tại của mình, ờ, mình đang cảm thấy rất là vui vì mình cũng là một người trong tất cả các anh em cùng nhau cố gắng để hoàn thiện cái tác phẩm. Tôi rất vinh dự khi cùng anh em đã làm tác phẩm tranh Vinh Quy Bái Tổ. Tới giờ là đã hoàn thành. Tôi cũng mong là anh em là hoan hỉ đón nhận. Các tác giả không những mạnh bạo về ý tưởng, mạnh bạo về đầu tư và quan trọng nhất tức là có cái ý chí thực hiện bằng được phải xử lý rất nhiều những công việc tôi không phải là nhà mỹ thuật có lẽ để các nhà mỹ thuật bình luận khác nhưng mà tôi muốn nói rằng là cái bố cục từ bố cục cho đến xử lý từng không gian một trong tổng cảnh tác giả là rất là khéo léo lựa chọn cái giải pháp mà cuối cùng cái sản phẩm cuối cùng là những hình họa của nó và thông qua cái cái cái cái sự chạm khắc rất điều luyện rất tinh tế ờ, nó đã toát lên được tất cả tinh thần đấy cuối cùng tôi muốn nói rằng là với các bạn trẻ vẫn giữ được cái truyền thống nghề nghiệp của quê hương của mình mà có một cái ý tưởng lớn có cái chi lớn và đặc biệt là với sức lao động sáng tạo tạo ra những tác phẩm mà tôi nói rằng tác phẩm này có thể nói để đời đời thì có tôi nghĩ rằng là đấy là một cái phần thưởng lớn nhất đối với các bạn và tôi tin rằng là các bạn sẽ còn một con đường dài và đạt đến những đỉnh cao nhiều cao xa hơn nữa qua tác phẩm tranh gỗ Vinh Quy Bái Tổ lớn nhất Việt Nam này thì tôi cũng mong muốn ừ, truyền lửa đến các anh em thợ trong cả nước nói chung và các anh em thợ của tranh gỗ Bùi Gia nói riêng ờ, chúng ta hoàn toàn có thể làm được những việc mà chúng ta chưa từng nghĩ là mình sẽ làm được và các cái việc để lưu giữ văn hóa truyền thống của dân tộc là con đường đi rất là đúng đắn mà mình cần phải gìn giữ và phát huy để lưu truyền nghề nói riêng và văn hóa của dân tộc nói chung. Tranh gỗ Bùi Gia tự hào là nơi thể hiện tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ nguyên khối trên một thân gỗ lớn. Chúng tôi hy vọng rằng với tình yêu ờ, dành cho tranh gỗ và nét đẹp thủ công sẽ lan tỏa cái tình yêu đó đến với nhiều quý vị và sẽ được quý vị đón nhận và thưởng lãm tác phẩm này